sắc tươi em tung bay cao tít trời vui sướng đi cao tiếng ca mừng reo đừng để lòng thốn thức tình mê đắm ta sẽ vui ta sẽ vui đời xuân thắm tươi vui sướng đi cho đời tươi sáng vui sướng đi cho lòng thêm tươi ta hát ca đón mừng xuân mới ta hát ca cho lòng thêm sắc hoa tiết xuân em đẹp muôn tiếng ca hát vang hòa lòng thêm hăng